cùng rồi hiện sạp sinh cùng rồi sạp sinh nghe nhận đàn phạm mô phạm diệt dăm ba tam say nhiều say hỏi say dầm càn tu hỏi dầm càn tu say hỏi say hỏi say dầm tu bà càn chỉ tơ bà càn chỉ tơ mèo tu chỉ yêu lê yêu lệnh sàn hôi